Chào bạn, chào mừng bạn đã quay lại với kênh của Phạm Minh hà Hôm nay hà sẽ chia sẻ với bạn quy trình phân tích cổ phiếu từ trên xuống và từ dưới lên dễ áp dụng nhất Ok, bắt đầu nào Thì à, cái phương pháp này nó tên là từ trên xuống và từ dưới lên Nó là hai kiểu mà dễ nhất cho gọi là cho mình có một cái nhìn tổng quan về phân tích cổ phiếu về chọn tất cả mọi thứ tới lúc mà mình mua cổ phiếu luôn à, và việc mà bạn dùng cái cách nào bạn sẽ bạn sẽ nghe cả hai cách xong rồi bạn sẽ tự quyết định xem mình sẽ dùng cái cách nào à ok rồi à, phân tích từ trên xuống bắt đầu số 1 là bạn phải nhìn ra được tình hình vĩ mô tình hình vĩ mô là sao nghe nguy hiểm quá vậy đúng không vĩ mô là tình hình kinh tế ví dụ như bây giờ đang dịch uh, uh, ờ, Covid-19 đi kinh tế suy thoái nghiêm trọng đúng không triển vọng tăng trưởng hầu như là không có đúng không cả các yếu tố mình sẽ tiến tiến hành dự đoán xem là lãi suất có thể giảm này tỷ giá chắc cũng biến động này và nó diễn biến theo chiều hướng nào rủi ro là gì những cái ngành nào sẽ gọi là được lợi những ngành nào sẽ không được lợi và nó có bị chính trị xã hội gì tác động không đó là cái nhìn vĩ mô ví dụ như bây giờ mình thấy covid 19 đúng không thì là hàng không là tiêu này rồi du lịch cũng tiêu này nhưng mà có một số ngành chắc chắn sẽ ok anh nên làm ra đó là gọi là y tế này đúng không y tế rồi gì nữa rồi à, khẩu trang đồ các thứ cũng là trong lĩnh vực y tế nói chung lĩnh vực y tế là lĩnh vực làm ăn tốt và còn một lĩnh vực nữa còn một lĩnh vực nữa đó là nhu yếu phẩm những cái thực phẩm thiết yếu đúng không người ta có thể không du lịch người ta có thể không ăn chơi người ta không bay máy bay nhưng mà người ta vẫn phải sống những cái nhu yếu phẩm thiết yếu thậm chí người ta còn mua người ta tích chữ nữa lỡ mà bị gọi là bị cái gì một cái gọi là cách ly luôn là tích chữ một đống luôn đó và khi mà mình phân tích vĩ mô như vậy mình nhìn như vậy mình sẽ biết là cái nền kinh tế nó đang như thế nào nhưng kiểu bây giờ là nó đang trong giai đoạn thử thách này đang trao đảo và mình sẽ gọi là nhưng mà mình biết chắc chắn một điều nếu mà mình vượt qua được cái giai đoạn này mọi thứ nó sẽ phát triển lại rất là mạnh đúng không nó xuống một cái nó càng xuống sâu nó càng lên mạnh nó luôn là như thế giống như cái cung ấy, kéo lùi nó về càng xa thì nó bật nó bắn tới trước càng nhanh thứ hai là hoàn vẫn vừa mới cột vào luôn rồi đó là phân tích ngành tức là nhờ phân tích vĩ mô như vậy mình sẽ xác định được ngành hoặc là nhóm ngành nào sẽ có lợi và nhóm nào sẽ không có lợi đó xong rồi mình mới gọi là mình mới tìm hiểu gọi là cái ngành đó nó cạnh tranh với các ngành khác như thế nào rồi à, gọi là mình xem nó đang ở giai đoạn nào ví dụ như bây giờ nhá mình lại phân tích tiếp về những cái ngành dược phẩm đi dược phẩm gọi là hóa mỹ phẩm hóa mỹ phẩm tại vì nó có nước rửa tay nước rửa tay khẩu trang nước rửa tay thuốc men các thứ nó là hóa mỹ phẩm ừ. nó gọi là nó đang phát triển rất là mạnh đúng không nó ở chu kỳ nào bây giờ gọi là những công ty đó là đang làm việc hết công suất vậy nó có rủi ro gì ở những công ty đó không có rủi ro gì không có công ty nào lỡ mà bị phạt bị gì bởi vì tích trữ hàng hóa hay là bán phá giá gì không và tất nhiên là nếu mà mình không phải là chuyên gia thì mình nghe mình gọi là mình không phải là chuyên gia gọi là tài chính hay chuyên gia kinh tế thì mình nghe nó phân tích vĩ mô này rồi phân tích ngành đồ này nọ mình sẽ thấy tròn má nghe tới là thấy mệt rồi đúng không nghe tới là thấy đau hết cả đầu rồi vậy có cách có cách dễ hơn cho những người bình thường như chúng ta có thể làm được cái chuyện đó đó là bạn hãy bây giờ gọi là dịch bệnh các thứ thì mình vẫn hãy tranh thủ tìm đọc những cái báo cáo chiến lược của những công ty chứng khoán những cái phân tích những cái thông tin mà khi mà bạn mở tài khoản là sẽ có người gọi là môi giới gửi tin cho bạn đó những gọi là những công ty họ sẽ có nhiều thứ để phân tích hơn là mình và họ phân tích ra mình đọc thôi mình đọc thôi mình sẽ gọi là có một số công ty á, được đánh giá gọi là bạn thấy nó khá là ok đó là như kiểu SSI nè rồi uh, à, FPT nè Vietcombank, VN những công ty đó những công ty lớn á, là những công ty mà bài báo cáo của họ rất là ok HSC nữa ừ. đó mình đọc những cái báo cáo phân tích ngành đó ngành nào đang lên ngành nào đang xuống mình sẽ hiểu rõ hơn hiểu rõ hơn cái điều họ nói à ok tiếp cái bước số 3 này vẫn là phân tích từ trên xuống ha mình à, tình hình kinh tế rồi ngành rồi bây giờ tới doanh nghiệp là ví dụ như nãy mình phân tích tiếp là hóa mỹ phẩm đúng không rồi hàng không là chết đúng không du lịch là chết đúng không bây giờ phân tích về cái bên hóa mỹ phẩm trước doanh nghiệp bây giờ mình tới mình chọn doanh nghiệp nào nó phù hợp mình à, để mà mình đánh giá được một doanh nghiệp nó tốt hay nó kém bạn phải hiểu nó và bạn phải hiểu những cái chỉ số ha và để hoàng cho bạn một cái gợi ý nhỏ nè tức là nhá nếu mà doanh nghiệp về gọi là ta là về sản xuất thì về sản xuất tức là nó có máy móc nhà xưởng các thứ đó thì cái chỉ số quan trọng tức là ngoài cái ROE là đương nhiên rồi bạn còn phải kiểm tra cả cái ROA nữa cái return on asset của nó để xem nó sử dụng tài sản tốt không à, nhưng mà nếu mà nó là buôn thôi nó là dịch vụ thôi à, nó là dịch vụ thôi tức là nó mua rồi nó bán nó mua rồi nó bán thì lúc này bạn phải kiểm tra cái vụ mà chi phí bán hàng nó có cao bạn hiểu không? tức là dịch vụ nó sẽ không tốn máy móc nhà xưởng nhưng mà lúc này nó cần làm marketing nó cần vận hành nó cần tùm lum thứ thì lúc này mình kiểm tra xem là chi phí bán hàng của nó có cao không à, đó rồi à, nếu mà kỹ hơn nữa sâu hơn nữa thì mình kiểm tra xem nó sản xuất mặt hàng gì rồi quy trình nó sản xuất như thế nào nó nhà phân nhà cung cấp nhà phân phối của nó là sao rồi đối thủ cạnh tranh của nó ra sao tức là tất tần tật một cái chuỗi value của nó bạn hiểu không tức là có cái này nhá tức là mình học thấy rất là hay tức là Ừ, những cái công ty lớn á, hoặc là những công ty hơi, hơi lớn á, là thường á, việc cạnh tranh giữa các công ty nó không chỉ là các công ty mà nó về các chuỗi giá trị cạnh tranh với nhau ví dụ nhá như nãy giờ vừa mới liệt kê ra gọi là một chuỗi giá trị á ví dụ công ty sản xuất nước rửa tay họ sẽ cần nhập uh, bao bì họ sẽ cần nhập gọi là chai lọ từ một công ty họ sẽ nhập tem mát từ một công ty và họ sẽ cần công ty vận chuyển họ sẽ cần nhà phân phối đó những cái những cái nhập nhập trước là nhà cung cấp họ sẽ cần có nhà phân phối và một cái chuỗi như vậy liên kết với nhau đấu với một cái chuỗi khác thì cái công ty bạn chọn nó đang ở vị trí thứ mấy đối thủ cạnh tranh của nó là ai những cái những cái kết quả làm ăn của nó hồi trước có tốt không đúng không tại sao có rất nhiều người hay bảo là kêu hàng cứ nói tầm lum tà la dài dòng gì vậy tại sao không đưa cho bà con cổ phiếu ăn bằng lần đi này nọ những cái đó nó gọi là nó mang tính thời điểm rất là nhiều ví dụ nhé phán bừa ra một cái mã hay là lấy ra một cái mã xong rồi phân tích y xèo này nọ rồi làm gì rồi mua lúc nào bán lúc nào hay là ngay cả chuyện nói mua lúc nào có chắc cú là ăn được không vốn dĩ trên đời làm gì có gì chắc đúng không nếu mà biết chắc hết thì gom hết nhà hết cửa làm bài pháp giàu từ lâu rồi vốn dĩ là không có gì chắc chắn hết và những cái mà chia sẻ là những cái nền tảng mà từ đó mình triển khai ra là những cái mà gọi là mình áp dụng vào bất kỳ cái gì cũng được áp dụng mình phân tích công ty nào cũng được bạn hiểu còn những cái mà ví dụ như là trời ơi cho một mã đi xong rồi cho hai mã đi rồi cho mua lúc nào đi bán lúc nào đi ủa để chi vậy lỡ cho chúng thì không có cả chúng chắc cũng lắm được cảm ơn đúng không không không được ờ, chắc cũng không không chia tiền gì đâu nhưng mà nhưng mà sai một cái thì là cháu bắt đầu trời nó không biết gì đâu nó này nọ này nọ đúng không đó đâm ra là mà làm gì có ai chắc chắn làm gì có ai chắc chắn với hoàng cái đầu tư này nó chỉ là tiết kiệm tiền và để mình lãi cao hơn ngân hàng và mình thắng là bạn có một bộ quy tắc một hệ thống bài bản và bạn thắng nhờ xác suất bạn thắng nhờ xác suất tức là ví dụ bạn đầu tư 10 mã thì có 7 mã bạn lời ba mã bạn lỗ và lỗ thì lỗ ít lời lời nhiều thế là bạn thắng đó nó là như vậy chứ không phải là cái kiểu cố gắng ăn bằng lần hay là chắc chắn là đánh phát nào là trúng phát đó nó đâu có dễ vậy à rồi ok quay lại tiếp câu chuyện của mình ha thì nó có báo cáo tài chính nữa nó là một cái thông tin cực kỳ quan trọng và bạn hết sức lưu ý ờ, khi mà mình xem báo cáo tài chính thì như nãy tức là phải có nhiều video về phân tích báo cáo tài chính rồi mình nếu mà mình vẫn chưa vững thì mình có thể chọn lại gọi là xem lại những vi, chuỗi video về phân tích báo cáo tài chính đó để mình có cái nhìn dễ hiểu nhất nông dân nhất không phải cái nhìn của chuyên gia để mình hiểu được ha rồi um, tiếp mình sẽ gọi là uh, khi mà tới đây á, thì nó với cái phương pháp từ dưới lên tức là có những người họ sẽ khó trong cái việc mà phân tích ngành vĩ mô các thứ và họ sẽ tự nhiên họ thấy công ty này hay họ lao và họ nghiên cứu thì này là phân tích từ dưới lên đấy là từ trên xuống từ dưới lên có nghĩa là bạn phân tích công ty này trước xong rồi bạn nhìn sang đối thủ cạnh tranh của nó trong cái ngành của nó rồi bạn xem cái ngành của nó như thế nào cái ngành của nó có đang phát triển không và nếu cái ngành của nó đang phát triển bạn nhìn sang cái tình hình chung như thế nào cái tình hình chung nó đang ở cái giai đoạn thị trường như thế nào đó là phân tích ngược từ dưới lên à, đó có hai cách như vậy phân tích từ trên xuống hoặc phân tích ngược từ dưới lên à, rồi tất nhiên là trong quá trình phân tích mình có thể ráp vào thêm bước số 4 nữa là mình chọn mình dùng kỹ thuật mình dùng thêm một ít kỹ thuật vào để mình gọi là mình xem xu hướng của nó thường á, tức là mình phân tích mình chọn ra công ty tới lúc mua bán thường bạn sẽ nhìn vào biểu đồ và nhìn vào xu hướng giá của nó trong ít nhất là 6 tháng ha bạn phải nhớ khi mà làm việc với phân tích kỹ thuật nền tảng cơ sở của nó là giá và khối lượng chỉ cần nhớ hai cái đó thôi giá và khối lượng có giá mà không có khối lượng là vô nghĩa à, có giá mà không có khối lượng là vô nghĩa và cái tiếp là lịch sử nó luôn sẽ lặp lại một cổ phiếu rất khó đi ngược xu hướng nhớ nhé nó đang xu hướng giảm cắm mỏ xuống rất khó để nó đi lên và nếu mà nếu mà đầu tư á, thì xu hướng trung hạn sẽ dễ đầu tư hơn xu hướng ngắn hạn tại vì xu hướng ngắn hạn nó điên loạn à vậy à, mình sẽ vận dụng thế nào về cái phân tích kỹ thuật mình sẽ gọi là có những cái thứ cần quan tâm trên cái biểu đồ nếu mà bạn nào biết rồi thì nó gồm 5 phần thôi tức là mã chứng khoán này khi mình nhập mã vào này xong rồi mình xem là tuần hay ngày hay là tháng thường nhá Hoàng sẽ để là ngày sau đó kéo rộng cái chạc ra nhìn 6 tháng tiếp mình xem mình chỉ cần nắm một đường thôi ví dụ nhá bạn chọn là MA MACD hay là Bollinger Band hay là cái gì đó hãy chọn lấy một đường và thử những cái liên quan của cái đường đó để xem mình gọi là mình áp dụng nó đúng tới mức độ nào Hoàng thì Hoàng hay dùng à, gọi là MACD ha MA đó đó rồi mình có thể dùng thêm những cái phần mềm gọi là phân tích kỹ thuật nữa free stock là hay là cái gì đó để bổ sung cho cái việc chọn điểm mua bán của mình ok tiếp bây giờ sau khi mình phân tích xong mình mua cổ phiếu thì à, mình sẽ phải gọi là đặt lệnh thông qua phần mềm chứng khoán của công ty chứng khoán rồi cái này thì quá đơn giản rồi không còn gì để nói đúng không mình à, chọn mua hay bán là xong rồi mình sử dụng lệnh LO hay lệnh gì rồi khối lượng bao nhiêu giá bao nhiêu thì cái này nếu mà ai mới thì mới gọi là mới quan tâm còn nếu mà những người gọi là đã đầu tư một khoảng thời gian rồi thì cái này chắc không cần quan tâm nữa đúng không nhưng uh, có một cái thứ quan trọng có một cái thứ quan trọng đó là có những người bảo là hãy đa dạng hóa cổ phiếu đi hãy gọi là mua tầm 10 cổ phiếu 15 cổ phiếu vào thì cái này là một lời khuyên hết sức nguy hiểm đối với những ai mà chỉ đầu tư không nhá tức là những ai mà không có gọi là không có công cụ không có phần mềm hỗ trợ gì mà chỉ đầu tư không thì tốt nhất là đừng có đa dạng kiểu đó mua khoảng 5, 5 cổ phiếu trở lại thôi mua khoảng 5 cổ phiếu trở lại thôi tại vì sao tại vì bạn sẽ không thể nào ngày nào cũng cập nhật thông tin của gọi là mười mấy cổ phiếu được như Hoàng Hoàng dùng công cụ thì Hoàng mới có thể gọi là 10 cổ phiếu hàng ngày là chỉ check gọi là tín hiệu của nó thôi còn nếu mà mình không có cái gì hỗ trợ mình không có gì tính toán đá khối lượng tin tức các thứ thì mình chỉ nên giữ khoảng 5 cổ phiếu thôi nếu mà có khoảng 10 15 cổ phiếu làm sao mình xử lý kịp ha à. đó rồi điều quan trọng nhất của các quy trình phân tích cổ phiếu này đó là bạn phải không ngừng học tập và rèn luyện à, bất kỳ lĩnh vực nào cũng vậy nó đòi hỏi mình phải có cái sự kiên nhẫn kiên trì rất là lớn mình nên ghi chép lại cái giao dịch của mình uh, xem xem là những lần mình đặt lệnh mình chốt lời mình cắt lỗ lý do là tại sao đọc thêm sách đọc thêm sách rồi uh, tìm thêm những cái bộ lọc cổ phiếu phân tích cổ phiếu khác ok ok uh, bạn thấy video hữu ích hãy comment tăng và giúp bạn chia sẻ nó bạn thắc mắc gì hãy comment dưới xin chào hẹn gặp lại